đoạn này Hello, xin chào các bạn à, Tôi đang à, có mặt ở à, cung đường gần nhà Tamao TV Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang đi tìm đường đến nhà Tamao Ao TV 300 ờ, mét nữa, điểm đến của bạn là ở bên trái À, tức là còn khoảng 300 mét nữa thôi Đây là cái cung đường mà Tamao TV đi buôn sắt vụn này này Đấy, thì xác luôn là cái con đường mà Tamao TV buôn sắt vụn này Tuy nhiên là cái nhà này sao này đã nghi nghi hả từ đây đây dừng dừng đây hỏi dừng đi hỏi chị em hỏi cái nhà tam mao chỗ nào đây chị nhỉ đi ra sân bóng kia nó mở tạp tiếp vâng vâng cảm ơn chị ạ Đấy, vâng, em cảm ơn chị nhé ok vậy là đi ra sân bóng và sẽ hỏi tiếp các bạn ạ ok các bạn ơi à, chúng tôi đang à, gần tới Tama TV rồi và vậy là chúng tôi đã gần đến à, được nhà Tam Ao TV rồi các bạn nhé À nhờ hai cháu nhỏ này dẫn đường là biết đến tận nơi luôn Hai cháu nhỏ đằng sau ấy À cái quán này là cái quán mà Tam Ao TV à, đi buôn sắt vụn đây Chuẩn luôn Đấy đúng cái quán tàu hóa này luôn anh em ạ Ok em rồi cho anh hỏi nhà Tam Ao đâu Chơi dễ vào trong đây là nhà Tam Ao không chị? rẽ vào đây ạ vâng cảm ơn chị ạ ừ, ok đi vào đây ok như vậy là chúng tôi đã tìm thấy à, nhà ở bên cạnh sườn à, nhà văn hóa này rồi nhá các bạn nhé ok à, bây giờ thì chuẩn bị các bạn sẽ được à, gặp Tam Ao TV <laughs> ok hình như là nhà Mao Đê Đệ đây sao ấy phải đây ra chú nhớ tí ra chú hỏi nhà Tam Mao đâu Cho chú hỏi nhà Tam Mao chỗ nào cháu? À đi thẳng rồi vòng à, hai cột trắng à cháu? Ok cảm ơn cháu nhá. Như vậy là chúng tôi phải à, đi à, di chuyển lên trên này một đoạn nữa thì mới à, thấy được nhà báo Tam Mao TV. Đấy, nói chung là hơi khó để tìm chứ đâu phải đơn giản đâu. Đấy, khúc cua à, thần thánh mà Tam Mao TV hay à, quay đấy nhá. Đấy. Đấy. Ok các bạn, à, đây là chúng tôi đã có mặt ở cổng nhà Tamao TV nhé Anh em nhìn đây là biết là cái xe của Tamao TV này Đấy. Thôi thôi đấy đừng quay thì chưa được Đây là cái cổng của lối vào của Tamao TV Đấy, đây là toàn cảnh cái cổng Đấy là anh em sẽ nhìn thấy như vậy là vào nhà Mao à, Đại Ca là không có Mao Đại Ca ở nhà các bạn nhé Hiện tại chúng tôi sẽ đi tìm à, nhà Mao Đệ Đệ Đấy. À, chắc là Mao Đệ Đệ và Mao Đại Ca là đang à, đi quay phim Đấy, rất là à, không may đó là anh em đi vào nhưng mà không không gặp Đấy. bây giờ thì đang tìm nhà Mao Đệ Đệ ok để xem là Mari deh, mari deh. Khúc cua thần thánh và Mao Đê Đệ hay à, đóng phim đây nhá Đấy, Đây là nhìn những cái đoạn đường này là có này. Ok, như vậy là mình đến đây thì không có nha. Các bạn đi đi quay mất rồi Đây nhá các bạn, à, đây là cổng nhà Mao Đê Đệ đây <laughs> mà đi quay rồi đây là xem cái clip mà mà có cái clip gì đóng ở cái cổng này nhỉ Thôi rất tiếc là anh em lên là không gặp được rồi Thôi thì đành phải xe, đi về thôi <laughs> Không cần, có cái số quảng cáo mà Đấy. Anh em đây là tôi đang ở Bác. Vâng. nhà cổng nhà mau Đệ vâng, Đệ thì vâng, à, Ok Chị, chị à. em cái xe này Đây cái à, biển uh, gia truyền gì gì đây nhá Mẹ của Tam Mao là thuốc nam gia truyền. À, mẹ của à, mau Đê Đệ là làm thuốc nam gia truyền. Ai có bệnh gì vào đến bà ấy bác à, ấy rồi. Đấy. May quá thằng bà cháu nó bị ghẻ. <laughs> Thôi để em đi luôn. Từ từ mày lên mày là khỏe nhất không điên sao lên được. Chắc là đi quay phim ngoài đồng rồi. Đấy, nhiều anh em này. anh ơi, hộ em cái con đá lên đấy. Ok ok. Chờ một chút để mình anh em vào nhà mau Đê Đệ và bây giờ đang chuẩn bị rửa tay. Đấy, đây đấy bếp nhà bà điện điện đây đây nhá quay quay quay đại bàng không à đây đại bàng của mao đệ đệ đây nhá đó ok rồi em ra rửa tay kìa đã Hồi em này xuống tầm cứ không lúc trước là về tầm cứ 4 rưỡi 5 giờ nó về rồi. À, Cô về xuống đó. À chắc là đi con đây là con à, đại bàng của mao đệ đệ nhé Đấy, anh em nhìn đây Đấy, đây là nhà của mao đệ đệ Đấy. Ô, bây giờ mà đây mà bọn em đây cứ đợi nó về gì? Vâng. Vâng. Anh đi sang anh uống nước cho nó rộng. Vâng. vâng. Chắc là Mao đệ đệ với Mao đại ca là đi uh, quay phim chưa về. Thế để học hỏi kinh nghiệm. <laughs> chị ơi. Em mời chị ra đây ăn trà. Mao Mao Mao đệ đệ là sinh năm 2000 là năm nay 19 tuổi là Ơ, thế thì nghỉ học rồi á? À? ừ học xong rồi sợ học xong lớp 12 rồi còn gì nữa bộ đi bộ đi bộ đi chào nhà mấy đứa đi chơi những trò gì có chơi cảm giác mạnh không ui rồi có chị ạ đây đây là cái đây là cái bếp mà Mao Đệ Đệ đóng cái cái clip gì nhỉ? Đây xem uh, Minh Thư Mao Đệ. À, đâu để em uh, chụp ảnh luôn. à đúng rồi đấy đây, cho đằng sau đây hái là đằng à. sau này à thế là đúng đúng 19 tuổi thật ừ. thì chưa đăng ký mạng Th nó để kéo cái mạng này à thấy thấy mọi người cứ cứ bảo là là 19 tuổi mình mà không tin sáng là mau đi để vào vào khu đấy, nhưng mà, nhưng mà nhưng mà lại không gặp à, chắc nói chuyện với cô bán hàng cô bảo sáng mau điện để ngồi đây suốt chắc là chắc là vào quay phim rồi sao chắc là quay phim vậy nhỉ ngồi ra đây ăn xoài em này nướng cả con <laughs> thế em cũng muốn nghèo ở trên mỹ bây giờ phát triển để nhỉ vâng ở trên mỹ bây giờ có làm ruộng không có, có nhưng mà người ta thuê hết chị ạ thuê người làm hết ờ, à, thì chị là chị gái của của Mao Đề Đề à không hàng xóm à hàng xóm à chị ngồi vào đây thế chị áo áo hồng à chị áo cao là chị gái à À thế à? Vào đây em phỏng vấn tí <laughs> Đi ra bóng đi Vào đây ơi Vào bóng không? Đi đi Anh ơi, anh ơi À, Mao đại ca, Mao đệ đệ đang à, chuẩn bị đi ra bóng nhá Hãy <laughs> Dạ, nhà đá bóng trời mưa nhá đây à, Mao đại ca đang chuẩn bị đi đá bóng Ê. Đây đây. À, bóng ở đâu nhỉ? Chúng ơi bỏ nhà à? Bỏ nhà à? ngoài sân như này. Đúng ơi bỏ nhà Em bỏ nhà à? Danh quay Đi đi đi Bạc quà Đấy, vào đệ đệ là chuẩn bị khóa cửa đi quay uh, quay phim Minh à, Hùng đi quay video Bây giờ bây giờ mà mình đi là mưa ướt hết mưa, mưa ướt hết người đấy. Mà tí đã về còn xa nữa. bây giờ mình sẽ chở ba đệ đệ đi nhé ok à, à đi ra sân bóng ờ, cùng với cả mao đề đệ anh em nhé. sân bóng là ở đoạn nào ấy nhỉ chắc ở ngoài đây ok kệ ờ, cho mao đề đệ đi một mình không có Thôi đừng trêu à, bạn ý bạn ấy ngại thẳng hâm này Sân bóng chắc ở ngoài kia sao ấy nhỉ Ô bây giờ anh còn không nhớ đường đi về nữa thì làm nào hình như là dễ tay trái sao ấy dễ tay trái ra sân bóng hay sao ấy Phải không? À, chắc là đi đường tắt